lên tột đỉnh nhân gian ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu hoa quên tiếng hát cung đàn quên niềm đau dị vang hãy đông dòng tú lan tràn lên gác tia huy hoàng diêu đổ theo nước mặt. gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang em em nhớ xưa rồi em khóc tôi khoang buồn thương dòng lệ đai trang dìu em đi hàng cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn dỗi cho mi em nhạt nhòa chậm tự viết anh gửi cho em đời trải chiến chân em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn heo hút, tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lỗi hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao xuyên ngày đi được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa uất tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời dệt bên thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm hẹn tình những người còn đi xa Tiền đồn heo rút Tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời linh lòng anh thêm sao duyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa uất tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa cô cô lái lái đò đò đò đưa đưa đưa qua qua từng từng sông sâu sâu dù khách vẫn thăm mấy ai lấy mà đó lòng người nên lời ông bướm cũng chi đành lòng chỉ ghé bên trong không ghé bên đụng để đau lòng mẹ cha thuyền bỏ bến Bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông Để bao chàng ngẩn ngơ Để bao chàng làm thơ cô gái bước lên bờ Để bao chàng tình si Để bao chàng làm ngơ cô gái bước lên bờ Để bao chàng thần thơ Để bao chàng làm thơ cô gái bước lên em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ loi viết lên câu hát thiệt thòi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt lý em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mang chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hãy duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau thương quá để rồi yêu quá để rồi thành nụ cười khô héo trên sau lần hẹn cuối em về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng anh đã đi rồi anh đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong tôi tình nào vào nào vào yêu không vương vẫn đợi chờ tình nào vào mơ không trở thành dáng dự không nức nở anh sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một chiều You. mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu mình mới quên ngày xưa thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về mùa xuân này đã chết vàng phai não nề để lại bao nuối tiếc ghi khắc tên người cõi mãi trong đêm tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau ngã số cuốn tam miệt mài một bước chân triệt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu tên người gọi mãi trong đêm buồn để lại bao nuối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn kỷ niệm em vẫn chất chiều ai bán vầng trăng đêm tàn mùa dòng phú xa đường qua trường khánh có người bán hoa tuổi trẻ tua hiu ta lửa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 hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình giờ dáng chưa yêu đã lỡ làng vẽ ngân không khát sầu vương hoa giang tím đường nhũng nhớ hoa còn đầy mất em rồi vẽ ngân không khát sầu vương hoa giang tím đường nhũng nhớ hoa còn đầy mất em rồi Ờ, đôi trái tim vàng một dàn thiên lý răng ngang đường tình hai đứa thanh thang tại em đó nên duyên mình lẻ loi anh ngờ rằng đâu tình đã chia phôi cả khi xưa không nói nên đâu ngờ để rồi anh trách em hững hờ để giờ anh trách em ở thơ xa người thương đành phụ bạc lời yêu đương cho tình duyên tan tác cho đôi đường chia ly giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu anh đừng giận em đừng trách chi nhau thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng tình đâu nãy đã không mong

riêng mình lẻ loi ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi tại em không hiểu hãy bởi do trời trời đây hãy đưa hai nơi để rồi nay thấy buồn cả cách nhau anh hiểu vì đâu anh đừng giận em đừng trách chi nhau thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng trong lòng tình đâu nãy đã với niềm yêu lai lang nhưng tha nôi quá bè bằng bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con che chắn. nhìn đời thấy lắm phù phang mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dị vãng hãy đâu dòng tú lan tràn lên gắn tia huy hoàng siêu đổi theo nước mắt nàng con hạt giữa chân gian gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương dòng lệ đàn trang người liền tột đỉnh nhân gian ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu hoa chàng mang con che chắn nhìn đời thấy lắm phù phang mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dị vang khương dòng lệ đai trang hoa úa tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa vội mộng dệt đêm thâu chiều nay kết nghị cho thắm hẹn tình những người còn đi xa Tiền đồn heo rút Tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính lòng anh thêm sao duyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa úa tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa cô gái bước lên bờ Để bao chàng thần thơ Để bao chàng làm thơ cô gái bước lên xa nhau gặp em yêu em yêu thật đầm đà nào hay duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng anh ơi anh ơi thôi còn gì đâu để nhớ thôi còn gì đâu để chứa còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt ly em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mặn chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hãy duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi Nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người Còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi mà tình này vẫn sống trong tình nào vào yêu không mang nhiều ước vọng đường nào vào yêu không vương vẫn đợi chờ tình nào vào mơ không trở thành dáng dự không nức nở anh sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một về với người còn lại anh suy tư mãi tình đời thương quá để rồi yêu quá để rồi thành nụ cười khô héo trên sau lần hẹn cuối em về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng anh đã đi rồi anh đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong tình nào vào nào vào yêu không vương vẫn đợi chưa, tình nào vào mơ không trở thành dáng dự không nức nở anh sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một chiều duyên kiếp không thành hai đứa tôi đành nhìn thành đời ngắn cách đôi thôi đành nhìn cảnh đời ngắn cách đôi